Xin chào anh chị, hôm nay Giai sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh chị làm thế nào để lựa chọn cho mình đúng một cái hosting để mình thiết kế website để mình đưa những cái website của anh chị Vậy thì có những cái web anh chị phân vân đó là uh, hosting thì có những cái host rất là rẻ uh, à, một mấy trăm một năm, một triệu hai một năm, một triệu rưỡi năm thậm chí là cả hàng chục triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu một năm Vậy thì anh chị rất là quan tâm những cái lựa chọn hosting thì hôm nay Giai sẽ uh, hướng dẫn cho anh chị bốn cái loại hosting mà chúng ta nên mua của một cái nhà mạng tại Việt Nam chúng ta thì bốn loại hosting nhưng mà ở đây hiện tại thì gia sẽ giới thiệu cho anh chị mua uh, ờ, hot của nhà mạng là Ten Ten đây là một cái nhà cung cấp rất là lớn ở Việt Nam và cũng có trụ sở uy tín tại Việt Nam chúng ta uh, nên mua những nơi mà có công ty rõ ràng và có văn phòng cũng như có đội ngũ nhân viên cả hàng trăm nhân viên và đặc biệt là việc hỗ trợ chúng ta 24 trên 24 thì chúng ta nên mua những cái nhà mạng này vậy chúng ta sẽ tiếp tục nhé à, anh chị sẽ tiếp tục ở đây bây giờ anh chị sẽ truy cập vào website đó là thế giới web net để anh chị mua lựa chọn mua hosting này để ủng hộ dài nhé ở đây thì giai đang là đại lý cho nên anh chị nào mua thì à, nhắn tin cho giai sẽ được những cái ưu đãi nhé anh chị mua qua đây ví dụ anh chị mua à, vô cái website thế giới web này anh chị lựa chọn là uh, ờ, hosting bấm vào hotting rồi lựa chọn là uh, thứ nhất là SS hotting rồi ở đây gia sẽ giới thiệu với anh chị đó là ba cái ừ, hotting thứ nhất cái hotting đầu tiên là cái hotting mà SS hotting web à, đối với những cái ss hotting này thì anh chị nên là đối với tượng nào anh chị nên mua à, anh chị làm web là dạng là landing page khoa học hoặc là thực hành về web anh chị đang học về thiết kế website thì anh chị nên mua gói này bởi vì sao bởi vì thứ nhất đối với SS Hosting này thì nó hỗ trợ là cam kết tốc độ cao ổn định hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 24 và giá cực thấp ví dụ như anh chị đang à, đang làm với những cái landing page thôi mà chị mua có 45.000 một tháng thôi là một ghi đối với anh chị nào mà làm à, web mà nó nặng hơn một chút thì anh chị làm landing page làm về khóa học hoặc là làm đào tạo thì anh chị sẽ mua về cái web là 2G 1G8 ở đây thì có 70.000 đồng một tháng thôi đấy ở đây thứ nhất anh chị lưu thông thứ nhất là gì chúng ta chứa được một website băng thông thì email và băng thông chúng ta có thể đây là bắt cúp hàng tuần không hạn thì đây là những cái chi phí thấp nó chỉ có 70.000 thôi thì phù hợp cho những cái website đó là web khoa học dạng landing page hoặc là học thực hành website thì anh chị nên mua gói này để tiết kiệm chi phí cho mình đấy được không và cái gói thứ thứ hai anh chị nên quan tâm đó là của cái nhà mạng cung cấp đó là <coughs> cái gói thứ hai anh chị nên quan à, quan trọng để gia sẽ giới thiệu tiếp cho anh chị một cái gói thứ hai nó là để gia xem nhé và anh chị vào cái thế giới web net một cái gói thứ hai anh chị nên mua đó là cái cái hotting hotting này nó có thể là một cái hotting thứ hai là anh chị nên mua đó là uh, secret web hotting tinh secret web hotting này nó sẽ khác nhau như thế nào giờ sẽ đây sẽ có gì hotting này Đấy, là thứ nhất là cái web này là nếu như anh chị mà dùng cho việc là à, đây seller hosting anh chị làm những cái web nào mà chuyên về bán hàng và có sản phẩm để bán hoặc là về thương mại điện tử thì anh chị nên mua gói này bởi vì cái gói này nó thứ nhất là nó hỗ trợ tốc độ lót web nhanh lên đến 500 phần trăm bảo mật cao và phòng ngừa được cái tài khoản quản trị web xác thực hai lớp qua điện thoại di động thì anh chị nên mua gói này với gói này là nếu như anh chị sử dụng một web thôi thì anh chị sẽ mua là gói 2 g à, 2 g này thì với, với khoảng 100 nghìn một tháng vậy một năm thì à, một năm anh chị nhân lên một năm 12 tháng cộng với 10 à, phần trăm VAT nữa à, là một năm vậy nó cũng nó sẽ cao hơn nhưng mà nó có cái hay là anh chị sẽ được bắt cúp hàng ngày nó sẽ lưu một cái bản bắt cúp mới nhất mới nhất đấy thay vì là và được tặng miễn phí SSL ờ, miễn phí cái SL này là chính chỉ mà khi mà à, website bây giờ nó phải có cái chữ là kết nối an toàn này hoặc là à, HTTPS thì anh chị cần phải mua cái này mua cái này khoảng 200 mấy hoặc là vài chục triệu một một năm nhưng mà chúng ta à, những cái web cơ bản thì anh chị không phải là những web cơ bản thôi thì anh chị sử dụng miễn phí là được rồi rồi rồi những anh chị nào có nhu cầu là ví dụ như là chúng ta mua có à, có hai gì để tiết kiệm chi phí hơn thì anh chị có thể là mua ví dụ như là đây là gói 10 ghi dung lượng này có thể chứa được 5 website Đấy, 5 website đúng không ạ Đấy, có thể chứa được 5 website này thì anh chị lưu ý ở đây này Đấy thì chúng ta chỉ cần mua một cái hot này thôi thì chúng ta có thể chứa được uh, à, 5 website Đấy, đối với những người nào có nhu có nhiều website thì nên mua gói này còn chỉ có một website rồi chúng ta mua gói này sẽ tiết kiệm hơn đấy vậy cái một cái gói tiếp theo nữa là anh chị nên mua nữa là à, cái gói hosting nữa nó là file lab hosting là lab hosting đây nó là file lab hosting ở đây file lab hosting này thì anh chị thứ nhất là cái ưu điểm của nó là gì nó giúp cho cái hosting của anh chị load quét nhanh gấp 3 đến 4 lần dành cho mạng nguồn của web đấy thứ nhất là nó sẽ à, có cái developer là tự động chuyển IP khi bị các đội tấn công vào IP tức là bị những cái người xấu họ tấn công vào cái địa chỉ IP hot của mình và tấn công website của mình làm hư hỏng website của mình thì anh chị nên à, lưu này và nó sao lưu tại Việt Nam và Nhật đấy cũng tặng thêm cho chúng ta là SSL miễn phí thì với bảng giá này thì 2 g chứa một website và nó cũng là backup hàng ngày thì anh chị thấy rằng là backup hàng ngày này rất quan trọng này đấy, để khi lỗi website thì chúng ta có thể to lại hoặc là cập nhật lại được đấy thì anh chị nên mua cái gói này nó 79 nghìn thì đối với cái gói micro này chúng ta dành cho trường hợp gì đối với những cái website mà làm dạng tin tức hoặc là công ty giới thiệu đấy, thì đó là chỉ dạng viết bài thôi viết bài viết thôi không có sản phẩm không có có nhiều video không có nhiều thứ thì anh chị có thể là lựa chọn cái fail này thì giá rất là rẻ đúng không ạ rồi đối với những anh chị nào mà ví dụ như chúng ta có cả à, 10 đến 20 web hoặc là chúng ta có một à, làm việc cho khách hàng hoặc là một cái team nhóm của chúng ta có khoảng là hai chục website trên 10 website đi mà dùng team đấy, đấy dùng team hoặc là dùng cho cái nhà thiết kế website đúng không ạ nhà thiết kế nhà nếu mà anh chị là nhà thiết kế website nhà thiết kế website thì anh chị nên mua cái này mua cái này nó sẽ rẻ hơn thiết kế website đấy thì anh chị nên mua cái gói này chúng ta sẽ quay lại cái này đấy. chúng ta sẽ à, mua cái gói là đây thì chỉ anh chị mua cái gói này ở trên hệ thống của nhà mạng cung cấp chính ở đây thì đối với cái gói này anh chị sẽ mua cái phần à, hosting à, vô phần hosting anh chị sẽ chọn ở đây anh chọn là cái à, cái gì seller SS hosting ở đây thì cái gói này nó sẽ sẽ đi vô đây để anh chị xem thứ nhất là tăng tốc độ 100 trăm ổn định này anh chị nên mua cái gói này ví dụ như là anh chị mua cũng 10 g à, 10 g thì cứ một web chúng ta nên để 2G chúng ta có chứa khoảng được 5 website hoặc là đối với cái hot này 10G thì anh chị những cái web nhỏ nhỏ thì anh chị có thể làm 10 ờ, website cũng được ừ, đúng không nhưng mà tốt nhất là nên hai năm website và đối với ổ cứng này chúng ta muốn làm trên 10 website thì chúng ta à, làm cái gói này tại vì là cái à, đối với cái cái hot này á, thì anh chị có thể à, đối với cái hệ thống này này anh chị có thể chia ra nhiều hot khác nhau chia chia theo dung lượng và anh chị chia hot trực tiếp thao tác ở trên này và quản lý các hot luôn anh chị là người trực tiếp chia hot luôn mà chúng ta không cần phải mua ba cái loại hot như hồi nãy mà mà mình mua ở đây đấy mình không cần phải mua ba loại hot đây mà mình mua loại này thì mình sẽ trực tiếp chia hot cho khách hàng hoặc là chia hết cho à, từng thành viên trong đội nhóm chúng ta để họ tự quản lý tự chăm sóc đấy đấy thì đối với những người này mua cái hot này thì nó sẽ tiết kiệm chi phí chúng ta ví dụ như một cái web kia nó khoảng là um, 900 cho đến 1 triệu 2 một năm đúng không Vậy thì nếu như mà cái chúng ta mua cái gói uh, hosting mua cái gói uh, tập trung này là ví dụ như 20 g 20 g chúng ta để khoảng là nếu mà cái website nhỏ nhỏ thì chúng ta để khoảng được 10, 10 đến 15 website thì chúng ta lấy 500 à, 508 đúng không 508 580 nghìn chia à, nhân cộng thêm 10 phần trăm nữa đi 10% là 58 nghìn đấy là 638 nghìn một, một tháng 638 nghìn một tháng mà nếu như mà anh chị chia cho ờ, uh, 600 anh chị lấy 638 nghìn đúng không ạ anh chị chia cho là uh, ờ, 15 web đi anh chị chỉ tạo ra 15 hot cho khách hàng anh chị chứa 15 web vậy thì mỗi một cái mỗi một tháng anh chị hết chỉ có 45.000 thôi đối với một khách họ chỉ cần bỏ ra một 45.000 thôi một website 45.000 thôi trên một tháng vậy thì nó tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều đây là cái anh chị nào mà dùng cho việc đội nhóm cũng như là làm thiết kế website cho uh, cho cá nhân hoặc thứ thì anh chị sẽ uh, tiết kiệm chi phí nhá thì mua gói này còn ngoài ra thì chúng ta nên lựa chọn phù hợp với những gói này Đấy, cho nó phù hợp SS Hosting chúng ta dành cho những web khoa học dạng landing page học thực hành làm web your fail uh, file lắp hosting thì chúng ta sẽ mua cho nếu như website chúng ta là tin tức và công ty giới thiệu thì chúng ta mua cái hosting này còn uh, sell uh, secret web hosting thì chúng ta sẽ lựa chọn là web bán hàng và thương mại tử đúng không ạ đấy đó là ba cái dạng bốn cái dạng hot này anh chị nên lưu ý để lựa chọn website cho mình nó phù hợp đấy nếu như anh chị ủng hộ dai à, để ra à, ừ, là đại lý bên này thì anh chị truy cập vào website thế giới web net để anh chị có thể lựa chọn là bấm vào đây để anh chị lựa chọn mua tên miền à, mua tên miền Đấy, à, hoặc là hosting Đấy, à, sẽ để cái đường link này ở dưới cái đoạn video này để anh chị có thể à, bấm trực tiếp vào còn nếu không thì anh chị sẽ truy cập vào trực tiếp cái trang web của nhà nhà cung cấp đó là tinten.vn à, nhà trang web tinten.vn để anh chị có thể lựa chọn là hosting ở đây à, như hồi nãy giai nói là một cái thứ nhất là cái S, SSD hosting Linux đấy thì cái web này nó sẽ giá thấp và dùng cho việc là chúng ta sẽ dùng web landing page hoặc là chúng ta đang học thiết kế website chúng ta à, dùng cái gói này thì nó sẽ dễ cho mình đấy hoặc là thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái gói là à, sẽ sẽ có đi sẽ có đi web hosting thì đây là những cái gói hosting mà chúng ta sẽ mua à, là cái web này dùng cho dòng à, web thương mại điện tử có bán hàng web bán hàng có nhiều sản phẩm thì chúng ta mua cái gói hosting này đấy thì đó là chúng ta, chúng ta có thể vô trực tiếp này rồi cái web hosting doanh nghiệp ở đây thì chúng ta không mua chúng ta sẽ gọi là gục red hosting đây gục red hosting nó chính là cái fail lớp ver hosting SSD hosting thì cái gói này anh chị nên là mua cho chúng ta việc sử dụng đó là cái web tin tức hoặc là web về giới thiệu công ty thì chúng ta mua cái gói này thì giá nó sẽ à, cao thứ hai sau cái SSD hosting đúng không ạ rồi anh chị có thể lựa chọn trực tiếp ở trên cái trang web của nhà cung cấp ở bên cạnh đó thì bây giờ anh chị lưu ý rằng là cái việc mà anh chị mua cái uh, à, hosting á thì anh chị nên lưu ý là gì tự mình mua hosting và tên miền đúng không anh chị tự nên mua mua một chỗ thôi mua tên miền và mua hosting một chỗ ví dụ như anh chị có thể mua bên BA Việt Nam hoặc là mua bên Tenten Ten, hoặc là mua bên Mắt Báo hoặc là mua bên Viettel và rất nhiều nhà mạng lớn tại Việt Nam à, cung cấp tên miền hosting tại Việt Nam nhưng chúng ta nên mua tên miền và hosting một chỗ bởi vì sao bởi vì khi sau này anh chị gia hạn hoặc anh chị nhờ sự trợ giúp á, thì nó sẽ dễ quản lý chẳng lẽ bây giờ chúng ta gặp về vấn đề tên miền chúng ta lại đi uh, support cho cái nhà mà BA là chúng ta mua tên miền xong rồi lại uh, hosting chúng ta mua bên tên ten vậy thì đến lúc đó chúng ta lại phải đi, ừ, hỏi tiếp ở bên tên ten rồi thiết kế website chúng ta đi thiết kế của một người khác uh, của một nơi khác xong rồi lúc đó chúng ta đi hỏi ấy để nó họ trợ giúp cho website chúng ta gặp lỗi vậy thì cái ba nhà này nó rất là phức tạp và nó phiền phức chúng ta thì cách tốt nhất nếu như anh chị nào mà cách tốt nhất là anh chị nên sử dụng chọn gói của dịch vụ thiết kế website nếu như thiết kế website họ có thể cung cấp luôn tên miền cho anh chị hosting luôn cho anh chị thứ nhất để làm cái gì họ à, hàng năm anh chị duy trì tên miền hosting thì website gặp vấn đề gì hoặc là gặp trường hợp gì á, thì anh chị thì sẽ được hỗ trợ đặc biệt là tại thế giới web iz anh chị sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nếu như website bị virus tấn công hoặc hư hỏng gì thì có thể được làm mới lại hoàn toàn miễn phí mà không uh, không gặp vấn đề gì hết còn nếu như anh chị mua ở chỗ khác mua hosting và tên miền chỗ khác thì ở uh, bên thiết kế họ chỉ thiết kế web cho anh chị thôi còn sau này website gặp trục trặc gì hư hỏng gì thì anh chị phải tự xử lý đấy thậm chí là bỏ web luôn đó là cái mà anh chị không nên à, mua mỗi nơi một chỗ đấy thì giai nên lưu ý những cái kinh nghiệm của giai mà những khách hàng đã gặp phải đấy và nếu anh chị nào mà anh chị nào có nhu cầu mà thiết kế website thì hãy liên hệ với thế giới web agent à, để được hỗ trợ thiết kế website và cảm ơn anh chị đã xem video này xin chào hẹn gặp lại